có những công việc mà nó chọn mình và có những có những công việc mình chọn nó à, có những công việc mình yêu thích rồi mình mới làm rồi có những công việc thì mình mình làm rồi mình mới yêu thích <laughs> đây đây để mặt này Chị thua quá Em vừa nãy bò nè chị Bò hả chị? em em đang muốn coi qua thăm sản phẩm nào ha Tại vì ờ. chị đang có uh, nhiều dòng sản phẩm thì chị đang có trên vẽ trên đá trên uh, dạ, bãi con đá trên uh, gỗ trên bình mỹ nghệ công nghiệp nói chung là những sản phẩm nào mà có liên quan về thiên À, tại vì à, em thấy thông tin của trên mạng á, thì em thấy à, rất là thích mô hình cho nên em muốn đến đây trải nghiệm để sẽ bước ok à, thì à, em em em có thể đi làm vòng đây được không ok được em à, chị giới thiệu luôn ha dạ. đây là có các bạn đang à, đang vẽ sợi quảng đá nè là những mình sẽ quảng đá rồi bên chị dạ. à, là đúng không? Ừ. Đây là vẽ chân dung của đúng rồi, từ, từ bức ảnh sẵn rồi. đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, từ bức ảnh, bức ảnh nếu mà chất lượng ok là được vỏ này thì mình vẫn sử được bao nguyên liệu chính là đá yeah. Dạ. mà cái các cái hình ảnh của chị bức mặt là chị sẽ chị sẽ vẽ nó những hình ảnh thật là dễ thương ờ những những cái hình ảnh mà nó nó nó nó tè rồi tè đúng rồi tức là mình sẽ mặt hình hóa lên cái gương mặt đó ờ, à, mình mình sẽ sẽ mình sẽ cái bộ đá thì mình sẽ vẽ cái bộ trang phục của cái người đó bạn cái dạng này là mình mình sử dụng để mình mình treo uh, vẽ mặt việt nè treo mặt việt nè rồi mình để con mình thì cái này cũng là một dạng à, ăn của chân dung của bên chị đó ngoài ra ô cái này hay quá ha mình vẽ trên mấy cái giỏi này đúng rồi em nói nói chung là phái đẹp là những sản phẩm phái đẹp rồi ví dụ như phái nam như em sao phái nam thì là mình sẽ sử dụng những cái sản phẩm như trên cổ này chị có phái nam cho em ha phái à, nam chị à, có những cái à, đá được thiết kế được vẽ lên trên những cái nền tảng gỗ như nè tạo thành cái đồng hồ nói chung cái này phúc nghĩ là nên có thể trang trí trong nhà cũng được rồi à, tặng quà nói chung là rất là đẹp luôn ủa có có sân tùng nữa nè tùng của chị đó em Ồ, bà giống mà nhưng mà vẽ đông đúng không? Đúng rồi, bên đây là vẽ giống luôn lắm luôn mọi người. Đó, ngoài ra mình có chậu nữa nè là đó là trên cổ nè thổi đúng rồi chỗ đất nung ờ, trên ờ, trên ờ, trên bảng canh bát, và canh bát là để đếm như là là trên mình phải canh bát phải canh bát có rất là nhiều vật liệu luôn hả mọi người ha là bất kỳ một cái dụng cụ gì cũng phải vẽ nó được đúng không đúng rồi em đa số chị cũng gì mà có thể nhưng mà đa số là chị sẽ chị sẽ chị sẽ cuốn khách hàng là mình sẽ đa số mình phải lựa chọn những khoảng tên trung thì cái phong cách của mình chỉ như là mình mình sẽ ờ, chọn một cái món quà hàng đầu cái món quà cá nhân hóa tức là chỉ có một cái người đó họ mới có cái món quà được thôi dạ. chứ không có ai mà có cái món quà giống như vậy cả nhưng mà nếu như vậy thì em có một cái thắc mắc về ừ. là đa phần là đều là họa sĩ bên mình vẽ không ạ? ừ. thì uh, giả sử như uh, em muốn tự tay mình vẽ cái gì đó ừ. thì uh, có được không được chứ được chứ à, chị chị ngoài ra là ngoài, ngoài nếu mà khách hàng họ không biết vẽ không có thể um, tự tay thiết kế một tặng được thì bên chị sẽ là cái người làm thay nhưng mà nếu mà khách hàng là những người biết vẽ hoặc là muốn tự tay mình có thể thực hiện cái quà đó thì chị uh, đang có cái chương trình vẽ cùng họa sĩ bên nhà chị tức là khi mình phúc chỉ cần tới phúc chọn thì món quà cho suy nghĩ rằng phúc sẽ làm cái gì rồi thì khi mà qua đây thì sẽ có một bạn, bạn họa sĩ bên chị sẽ hướng dẫn cách làm tự tay làm à, ngay bây giờ vẽ được không được được chứ ok vậy giờ chị mời phúc đi ra phía sau nha chị có một không gian ở phía sau rồi nó khá là chiều để phúc có thể sáng tạo được ok đây rồi chị mời ờ, sao mình đi sau quá chị đúng rồi bên nhà chị nó có nhiều bước em khám phá từ từ từ nha ok ok cái thớt hả ừ thớt của em ủa thớt thì liên quan gì đến cái chỗ sổ của chị này đem về mình khám <laughs> thớt này là cái thớt ờ, nó là một cái thớt khớp này là cái khớp ờ, nó là một cái khớp khớp này là cái khớp ờ, nó là một cái khớp để chị vẽ thành chân dung luôn à, ờ, hoặc là nó có một cái form tròn như vậy nhưng mà chị chị sẽ sáng tạo ra nó là một sáu đồng hồ à. đây đây đồng hồ đây cái này thì cái cái cái cái cái cái idea đầu tiên mà chị nghĩ tới nó là đồng hồ á thì là thứ nhất là cái form tròn của nó cái thứ hai nữa là chất liệu gỗ thì nó sẽ rất là dễ tán màu đúng không đó và và và chị có thể sáng tạo mọi thứ lên trên đây chị vẽ chân dung cũng được chị vẽ cảnh vật cũng được à, chị vẽ một cái địa điểm du lịch nổi tiếng ờ, cũng được hoặc là cái niềm yêu mến việt nam như đây là uh, chợ bến thành, đây là phố hội an à, đó đó là những cái sản phẩm mình có thể mình mình sẽ tặng cho đối tượng là những cái người yêu yêu hương Việt Nam à, những người được khám phá du lịch rồi ha đúng hoặc yeah. Dạ. là khách nước ngoài họ họ sẽ họ sẽ thích cái kiểu mà organic tức là thiên nhiên như vậy đó, và, à, đây là làm tay luôn cái này là làm tay tự quét cái này rồi tự gắn cái máy đồng hồ vô đó còn à, cái đây là chị đừng làm làm cái đồ treo làm đồ treo luôn ờ, treo lên hoặc là nếu mà không treo tường á thì chị sẽ sẽ dùng cái khung lông ờ, một cái chân dựng tranh Wow, chị làm làm cũng được treo ừ. hả ừ. rồi em em gửi lại đây nha ok ờ. ừ. chị đang tìm ờ, một số những cái đơn vị thì chị có thể giới thiệu thêm về cái, cái mô hình này không em em thấy rất là hay á tại vì à, người ta thường hay gọi là dùng những cái tranh 3D hoặc là những cái tranh mà à, thiết kế trên máy tính á rồi xong cái người ta thấy là tường đầy co bằng cái giấy dán á ừ. thì thay thay vào đó làm những cái sản phẩm như thế này nó vào nhìn nó kiểu giống như nó ạt có chị nó nó, ờ, thật hơn nó thật nó, nó thật phải là là tranh vẽ mà nó nó là tranh vẽ chứ nó không phải là một sản phẩm được làm sẵn ừ. ừ. chắc một cái về á Bây giờ Phúc sẽ cùng một họa sĩ của sỏi nghệ thuật Chi art à, sẽ tự tay vẽ à, những bức vẽ của mình lên trên những cái mảnh sỏi như thế này à, trong một cái chương trình của bên mình là chương trình gì ạ? À? à, thì à, bạn trước khi mà chúng ta sẽ bắt đầu thì mình muốn là bạn sẽ chia sẻ một thông tin một số thông tin của bạn để cho khán giả đang xem kênh cũng được biết à. Dạ, à, chào phúc chào tất cả mọi người thì em tên là bảo à, em là một học sĩ của sở chi đến à, bây giờ thì cũng là được còn gần ba tháng tại sao có thể tiết lộ một cái lý do nào đó mà bạn yêu thích cái công việc này không à, thì từ nhỏ cái niềm yêu thích của em là một à, cái niềm yêu thích vẽ rất là lớn thì uh, ngành học hiện tại của em là ngành uh, kiến trúc nội thất thì nó cũng có liên quan rất nhiều tới cái việc vẽ vậy nên là em đã chọn uh, chọn cái sở du hành này để làm nơi uh, thực hiện uh, cái công việc có thể kiếm thêm thu nhập cũng như là có thể cải thiện khả năng vẽ của mình để ủng hộ cho cái ngành nghề tương lai của mình nữa. Ồ là có nghĩa là bạn nào mà có niềm đam mê về vẽ hoặc là có kỹ năng về vẽ thì đều có thể apply vào trong cái uh, sở tri art. Wow, cũng hay đó ha các bạn ha. À, thì bây giờ à, mình sẽ cùng mình sẽ cùng bạn à, họa sĩ Bảo để mà thực hiện một cái bức vẽ trên cái sỏi này cũng giống như là xem coi là Bảo có thật sự là họa sĩ 3 tháng có kinh nghiệm hay không ha rồi bây giờ anh sẽ bắt đầu từ đâu nhỉ à, trước tiên thì trên sỏi thì mình không có thể làm một cái gì lên được tại vì là mực với lại là chữ sẽ không có ăn lên sỏi đầu tiên thì mình sẽ gọi là một lớp mình sẽ làm một lớp màu vậy lớp màu đất thì thường thường lớp cái lớp màu đất này mình sẽ đắp màu trắng lên trên sỏi thì giống như là mình vẽ lên một cái giấy trắng vậy đó à. mấy cái màu trắng nó sẽ dễ vẽ nhất thì bắt đầu thì mình sẽ lấy mình à, sẽ lấy màu để mình hòa với nước cho màu loãng hơn để mình dễ vẽ hơn rồi mình sẽ đắp màu lên trên ok à là bước đầu tiên căn bản của việc mà để vẽ là một cái nền tảng như thế này á, là mình phải à, cho một cái lớp nền và cái lớp nền này nó sẽ là pha giữa một cái màu trắng và nước rồi bây giờ là anh sẽ quét lên luôn đúng không nói chung là phúc cũng không biết rành về vẽ đâu mọi người cho nên là nếu như mà cái tác phẩm của phúc đưa ra mà nó có cái gì à, không được thì mọi người bỏ qua à, là mình khuếch hết tất cả các mặt luôn Ồ, oh, em quét đều quá nè Bây giờ mình sẽ quay ngược lại cái phía sau để mình quét cho nó đều cái mặt của cái viên sỏi này Thường em làm cái này á, nó trong bao lâu đối với những cái viên nhỏ nhỏ như những cái ly nhỏ thì nó cũng nhanh lắm không có tốn nhiều thời gian chủ yếu là bên em thường là làm thường cái tranh chân dung á ừ. nên là thường xài sơ bực chứ không có ít có thể xài những cái ly sỏi nhỏ như vậy vẽ những cái bước chân dung mà trên sổ như vậy thì nó có khó gì không em dạ, nó có rất là nhiều cái khó khăn tại vì là khi mà mình vẽ trên giấy á, thì nó rất là bằng phẳng và nó dễ vẽ còn khi mà mình vẽ trên sỏi thì cái viên sỏi nó không có bao giờ mà nó bằng phẳng nó ừ. sẽ có những chỗ lồi lõm nên là cái hình vẽ nó rất là dễ bị không giống á thêm nữa là cái hình vẽ nó rất là nhỏ nên là rất là khó dựng cái hình cho nó đúng tỷ lệ á vậy thì bình thường ví dụ như mà những cái chỗ mà nó gồ ghề như vậy thì mình xử lý như thế nào em à thì cái cái đó là cái nhiệm vụ của cái lớp cắt màu này mình à. nên là mình sẽ những cái chỗ nào bị lõm nhiều á thì mình sẽ cắt nhiều màu lên nên là nó sẽ bằng cái, cái, nó được cái, cái, hơn. Vậy là để mà có được một cái viên sỏi mà mình có thể vẽ được uh, hoàn tất á, thì các bạn phải có bước xử lý đầu tiên cái lớp này nó rất là quan trọng luôn đúng không em là để cho cái mặt phẳng mình mặt phẳng vẽ trên cái viên sỏi nó được bằng phẳng hơn và giúp cho những cái lớp vẽ phía sau của mình nó, nó được chân chu hơn đúng không vậy là bình thường ví dụ như mình đối với những viên này là chắc là bên em phải xử lý cái bước đầu tiên rồi mới bắt đầu là làm dạ, đúng không đúng chứ nếu mà đợi thời gian lâu như vậy thì khách chờ sao đúng không dạ. đây là cái con chuyên bánh cục mà mình và bảo sẽ cùng vẽ và còn bên tay phải của mình đang cầm là một cái ờ, cái viên sỏi mà mình đã xử lý xong cái lớp nền rồi à, tiếp theo bây giờ hiện tại bảo đang làm là để sấy những cái viên sỏi này cho nó khô để mà mình có thêm những cái lớp vẽ phía sau nữa mọi người à, bước tiếp theo thì mình sẽ dùng bút để cái bước này gọi là bước dựng hình mình sẽ phân mảng để mình có thể tô màu cho những cái điểm đó bây giờ mình sẽ dùng cái màu đen này để lên à, à, để tạo thành cái viền đen của cái con chim cánh cụt này nha mọi người như vậy là phúc à, và thầy bảo cũng đã hoàn thành xong à, cái bức vẽ của mình trên sỏi nè đây là cái bức vẽ mẫu nha mọi người còn bức vẽ của thầy đâu à không oh bộ giống nhau nè mọi người bây giờ mới là quan trọng nè trò thì phải hơn thầy bước vẽ của ờ, phúc ra đi <laughs> ủa sao mất cái chân rồi ôi trời lo lo nãy giờ thấy mà quên mất cả cái chân luôn ôi bây giờ bây giờ sao vẽ được cái chân lại đây à, thì mình cũng sẽ dùng dùng bút để mình vẽ lại tại ừ. vì hồi nãy đối với anh phúc là mình đã thiếu một bước đó là khi mà mình đắp cái màu phần mình vẽ sai á là mình đã treo cái phần chân ở dưới nhưng mà mình chưa có vẽ lại thế nên là như vậy là cuối cùng à, sau à, khoảng vài tiếng đồng hồ ngồi học hỏi và cuối cùng út cũng đã vẽ được à, một cái à, chân dung của một chú chim cánh cụt mặc dù ừ. là sản phẩm nó ừ. chưa được hoàn hảo lắm cần phải ừ. cải tiến thêm nhưng mà thông qua đây thì phúc cũng biết thêm được một cái um, kỹ năng cũng giống như là à, thêm một cái lĩnh vực mới đó là một cái lĩnh vực họa sĩ à, và để vẽ ra những bức ảnh tuyệt tác như ở cái phần đầu video mà mọi người xem á không phải dễ dàng đâu mọi người cũng phải có thâm niên kinh nghiệm cũng giống như là kiến thức lắm á ok Ờ, như vậy thì à, cái hành trình trải nghiệm trong lo check in của phúc đến đây là xin tạm kết thúc à, phúc sẽ hẹn gặp mọi người lại trong ờ, cái tập tiếp theo chắc chắn sẽ còn nhiều điều hấp dẫn hơn nữa và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh thiên phúc lo nhé cảm ơn các bạn xin chào cái bên cái bên cái bên cái bên xin chào ở, ở cái nhà sỏi này thì thật ra nó nó là một ừ, việc rất là tình cờ có những công việc mà nó chọn mình có những có những công việc mình chọn nó à, có những công việc mình yêu thích rồi mình mới làm rồi có những công việc thì mình mình làm rồi mình mới yêu thích đó và cái công việc tại nhà sở này nó chính là công việc mà khi mà mình trải nghiệm nó rồi thì mình mới mới yêu thích nó và mình mới cảm nhận là mình mình thuộc về nó à, đầu tiên để mà có ý tưởng vẽ lên trên đá nó xuất phát từ việc à, à, mình mình thấy em trai mình ừ, làm một cái hồ cá thủy sinh và và và và set up và những cái viên đá cuội uh, lên trên một cái hồ cá và mình nghĩ là uh, như vậy thì nó không đẹp và mình thấy là nếu như mà cái hồ cá đó nó nó được tặng mà tặng cho 10 người thì nó cũng cũng không có gì khác nhau cả mình nó nghĩ là tại sao mà mình không có làm khác đi cái hồ cá đó nó tặng cho người này nó phải là cái dấu ấn của người này hồ cá này tặng cho người kia nó phải là dấu ấn của người kia thì lúc đó mình mới đề xuất với em trai mình là à, tụi em em sẽ chị sẽ kiếm cho em một cái bạn họa sĩ và bạn đó sẽ vẽ lên cái hình ảnh lên trên cái viên đá mà em để vô trong cái hồ cá thì khi mà em tặng cho cái người này hoặc là cái người khách này mua tặng cho bạn gái của ảnh thì chắc chắn là chỉ có một mình bạn gái ảnh có món quà đó thôi đó mà chị cũng không biết là từ đâu mà chị lại có một cái ý tưởng điên rồ mất nghiện trong lúc đó là cái công việc hiện tại của mình cũng không có gì ờ, quá vui à, thậm chí những lúc đó mình mình cảm thấy là mình rất là chán nản mình vừa vừa chấm dứt công việc cũ và lúc đó mình cũng trên trên bên mình không biết là mình phải làm công việc gì xuất phát của mình là một người học tiếng Anh thương mại sau đó mình đi làm du lịch mình đi làm ờ, tổ chức sự kiện ừ, thân gái dặm trường 4 năm lăn lộn qua tất cả những cái miền đất của tại những cái vùng đất tại Sài Gòn và tại Việt Nam ờ, nó khiến cho mình cảm thấy ừ, có vẻ như là nó nó nó khá là vất vả so với một người con gái và từ đó mình mình quyết định là mình nghỉ việc rồi ừ, sau đó khi mà làm hồ cá thì nó quá nhiều thứ nó là nào là phải set up phải di chuyển à, rồi nào là chết cá tùm lum hết nhưng mà lúc đó cái người đồng hành với mình đó chính là ông xã thì ông nói là à, nếu như mà em thích thì em cứ làm em coi thử coi nếu mà không không được cái này thì bây giờ mình chỉ làm sỏi thôi mình chỉ vẽ sỏi anh thấy cái đó cũng khá là hay thì lúc đó mình mới bắt đầu mình đi tặng mình vẽ tặng và mình đi tìm họa sĩ lúc đầu thì uh, việc tìm được một nguyên liệu làm đá nó nó rất là vất vả mình phải di chuyển ở những cái vùng đất rất là xa ví dụ như là chạy xe máy cả cả gia đình ba anh em chạy xuống dưới lại bình dương long an uh, bình chánh rồi uh, những cái vùng lân cận như đồng nai thậm chí là có những vùng xa hơn nữa để mà khiên đá và lựa lựa được những cái viên đá tuyển từ trong một cái đống đá rất là to nó là như người ta hỏi ta người ta hỏi em làm gì vậy mình bảo là em lựa đá để về vẽ người ta nói ừ đống đá mà đó là em ra em lựa đi chứ giờ đá quá nhiều anh đâu có chọn cho em được đá nào đẹp theo ý của em được thế là uh, mình đi tặng cho anh chị đồng nghiệp mình tặng rất là nhiều người và mình nhận được có người khen uh, có người ờ, cảm thấy nó rất là kỳ cục và không biết là em có làm ăn được với lại cái ý tưởng này của em không nữa nhung ơi thì uh, lúc đó mình cũng như là mình làm mình cứ làm tính mình thì nào giờ là mình cứ cứ có cái gì thích thì mình thấy khi mà mình thấy nó vẫn còn có cái tia hy vọng thì mình vẫn cứ tiếp tục làm vì hồi đó cái nhà sỏi nó chỉ là một cái cơ sở online tại nhà các bạn họ sĩ phải di chuyển từ đây đi qua phía phà cắt lái gần 15 cây số để tới nhà mình vẽ đá xong rồi tự tay hai vợ chồng mình đi ship khắp Sài Gòn này để đi ship đá cho cho những khách này thì đầu tiên những người khách họ nhận được họ cảm thấy nó rất, rất là thú vị và nó nó nó mang nhiều cái giá trị tình cảm ừ, họ họ họ nghĩ là cái cái cái quà tặng này của em nó không giống với những quà tặng khác và để mà anh tặng được cái quà này cho cái người kia anh phải dành rất nhiều công sức và cái anh nhận được đó là người kia thật sự rất là xúc động thì đó là cái giá trị mà nó nuôi dưỡng cho đến thời điểm bây giờ của sỏi mỹ thuật tất cả những món quà mà tụi mình làm nên dù cho tụi mình có dùng chất liệu khác đi chăng nữa dùng giỏ dùng bình giữ nhiệt dùng tất cả mọi thứ về thiên nhiên nhưng cái giá trị cuối cùng đó chính là cái cái sự tận tâm của sự chuẩn bị quà tặng và cái giá trị tình cảm mà giữa con người dành tặng cho con người với nhau đó là cái điểm mà luôn luôn thúc đẩy mình làm tiếp công việc này tất nhiên là uh, chị muốn nếu một mình chị thì sẽ không có nhà sỏi ngày hôm nay uh, tất cả mọi người uh, nếu như mà để hỏi là à, nhà sỏi này ở đâu mà có nhà sỏi này tại sao à, lại đẹp như vậy lung linh như vậy lại có nhiều thứ thú vị như vậy thì chắc chắn là một mình chị không thể nào làm được à, và thật sự chị rất là biết ơn à, những cái người đồng hành cùng với chị và đã giúp cho chị thực hiện được cái ừ, niềm đam mê của chính mình và và phát hiện ra được cái những cái tiềm tàng ở trong con người mình à, đó chính là đầu tiên chị xin cảm ơn đó chính là ông xã chị là một người bạn đồng hành à, luôn luôn ủng hộ chị và sát cánh bên chị rất là nhiều thứ à, kế đến một một điều rất là trân trọng và à, không thể thiếu đó chính là à, bàn tay xây dựng của những người họa sĩ đặc biệt là những bạn họa sĩ đầu tiên những bạn họa sĩ mà à, lúc mà chị mới mới vừa chớm nở cái ý tưởng mà cũng cũng chưa biết là là sỏi là như thế nào là vẽ trên đá là như thế nào à, thì những cái bạn họa sĩ đó là những cái người thầy đầu tiên của chị là những người, người thầy đã chỉ cho chị biết là phải làm như thế nào đó và gắn bó với chị uh, có những bạn gắn bó với chị từ những ngày đầu tiên đi lựa những cục đá đầu tiên cho tới thời điểm bây giờ và bây giờ để có được cái nhà sỏi ngày hôm nay thì ờ, bên cạnh chị là có uh, ờ, 20 bạn họa sĩ hiện tại đang gắn bó tại nhà sỏi ừ. ờ. và bên cạnh đó còn rất là nhiều những người đang giúp ích cho chị ví dụ như là uh, em trai chị là một cái người đã khởi nghiệp mà cùng với chị và là cái người tạo cho chị cái ý tưởng vẽ lên đá à, bên cạnh đó là cũng có những bạn về bộ phận marketing về bộ phận quảng cáo và cùng với những anh chị em đồng nghiệp những người thầy à, những người bạn đồng hành đã cùng ủng hộ với chị trong suốt thời gian vừa qua à, thật ra là cái điều mong muốn luôn luôn ở đâu đó ở trong lòng của hai vợ chồng mình đó là à, mình muốn nói với tất cả mọi người rằng thẩm mỹ và mỹ thuật nó không phải dành cho ờ, chuyên cho những bạn biết vẽ à, mà nó còn dành cho những người có khả năng nhưng mình mình chưa có tìm được một cái nơi đi thuộc về thì cứ mọi người cứ tới đây mọi người cứ tới đây thì ờ, các họa sĩ sẽ hướng dẫn cho mọi người làm và quá quà quà tặng nó chỉ có giá trị khi chúng ta có thể tự tay làm nên những cái tác phẩm bằng chính cái đôi tay của mình thì khi mọi người tới đây nhung sẽ là cái người hướng dẫn cho các bạn à, và sẽ có những người chuyên môn với những bạn họa sĩ sẽ hướng dẫn cho các bạn có thể tự tay vẽ một cái chậu hoa vẽ nên một cái tác phẩm vẽ nên tinh giấy tinh gỗ một tác phẩm nào đó để dành tặng cho người thân của mình và mong muốn trong năm 2021 à, vợ chồng Dung đang rất là mong muốn là sẽ à, giới thiệu được à, với các đối tác kinh nghiệp Ờ, với những bạn trẻ những bạn yêu thích về ờ, quà tặng handmade những những bạn có có có ý tưởng về sáng tạo ờ, những cái tác phẩm dựa trên những cái sản phẩm rất là tự nhiên ví dụ như là gỗ là đá là tre là nứa là giỏ giỏ giỏ lục bình giỏ cỏ bàn thì tất cả mọi người chúng ta nếu mà chúng ta có cơ hội chúng ta sẽ thuộc quy tụ về đây để chúng ta có thể trao đổi với nhau về chuyên môn và có thể giúp cho nhau phát minh ra những cái ý tưởng mới hơn và nhung rất là mong muốn uh, ngoài những cái uh, những cái um, đồ đề co mà chúng ta có thể in ấn hàng loạt thì những cái tác phẩm mà độc lạ và mang cái ấn tượng uh, riêng cho gia đình của mình thì sau này sở nghệ thuật sẽ phát triển ra những cái, kế hoạch tặng mới mà có thể ứng dụng đề co trang trí ra phòng khách ở um, những cái khu vực mà phòng ngủ bàn làm việc của mọi người thì rất là mong muốn là khi mà như vậy thì mọi người sẽ sẽ có thể là có những cái ý tưởng mới khi mà cùng đến với sở nghệ thuật